tức là những cái tiêu chí mà chuyên biệt cho dòng những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury của Kỳ Lăng handmade như vậy thì nó sẽ trở nên một sản phẩm hoàn hảo như vậy và đặc biệt hơn chứ đặc biệt là những mặt da màu sắc da quý khách được chọn lựa theo yêu cầu thì chất lượng cũng phải khác và kỹ thuật hội của họ thì nó là đỉnh cao của đỉnh cao rồi cho nên mới được những sản phẩm như vậy Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay tiếp tục một chủ đề review rất hấp dẫn của Kỳ Lân nữa Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách đây là những sản phẩm bằng da cá sấu và chính xác là những dây thắt lưng đặc biệt đặc biệt của những dây thắt lưng này là gì chắc chắn có đặc biệt rồi Kỳ Lân có giới thiệu chứ Ok ở những bản trước Kỳ Lan đã từng giới thiệu thì là dây thắt lưng này được làm từ chất liệu da cá sấu những con cá sấu từ các nước trên thế giới những con cá sấu từ vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da hàng đầu thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới và đặc biệt là dây này được sử dụng cả hai mặt một mặt là da cá sấu và một mặt là da cá mập nhưng hôm nay đặc biệt hơn nữa ở trong clip này đó là Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách siêu phẩm hai mặt là da cá sấu hết và đặc biệt hơn chứ đặc biệt là những mặt da màu sắc da quý khách được chọn lựa theo yêu cầu và những sản phẩm này cũng có sẵn tại showroom của Kỳ Lăng Luxury Quý khách có thể đến xem, chọn lựa và mua hoặc là đặt hàng theo yêu cầu Có nghĩa là quý khách muốn da một mặt là gì, một mặt màu gì thì Kỳ Lăng sẽ thực hiện ngay Hiện tại thì à, cái dây đầu tiên Kỳ Lăng giới thiệu đây là cái mặt xanh nhớt da cá sấu và bên đây là màu đen và cái dây thứ hai Kỳ Lăng giới thiệu là một mặt là xanh nhớt và một mặt là màu đà nâu đà và quý khách đến chọn lựa những mẫu da có sẵn tại showroom có nghĩa là đây là những con cá sấu à, từ vùng Amazon và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da riêng là mỗi con mỗi chuồng để không bị cắn xé không bị hư da và kỹ thuật thuộc gia của các công ty chuyên thuộc gia hàng đầu họ sẽ không tiết kiệm những cái chi để mà khi mà mình thuộc á, thì sẽ không bị mấy cái chi nó máu trầy hư da của mình cho nên là họ rất là tiện chọn họ không tiếc những cái chi tiết nhỏ họ cần chính là cái da đẹp thì chất lượng của mấy khác và kỹ thuật hội của họ thì nó là đỉnh cao của đỉnh cao rồi cho nên mới được nhân sinh hỏi như vậy và có những sản phẩm độc bản tức là duy nhất chỉ có một con hoặc vài con hoặc là có những sản phẩm đã độc bản rồi và kỳ lân làm thành một sản phẩm thì trở nên độc bản duy nhất một cái thì tất cả những cái duy nhất đó quý khách hãy đặt vấn đề với kỳ lăng và kỳ lân sẽ thực hiện ngay hoặc là quý khách ở xa thì có thể liên hệ với Kỳ lân qua số hotline 0901 247 247 hoặc qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ lân sẽ hỗ trợ tất cả những chi tiết về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao cho quý khách lựa chọn. và với à, kỹ thuật handmade những cái tiêu chí và những cái tiêu chuẩn à, nghiêm ngặt những cái phương án đồ luxury của kỳ lân luxury nữa tức là những cái tiêu chí mà chuyên biệt cho dòng những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury của kỳ lân à, handmade như vậy thì nó sẽ trở nên một sản phẩm hoàn hảo như vậy từ đường kim từ à, dây chỉ từ viền tất cả mọi chi tiết một sản phẩm chất lượng từ con cá sấu nuôi từ thuộc da cá sấu và đến chất lượng tiêu chí handmade đồ luxury của Kỳ Lân Luxury sản phẩm trở nên hoàn hảo về mặt thẩm mỹ về mặt chất lượng đó là những gì mà Kỳ Lân muốn gửi gắm trao đổi giao lưu với tất cả khách hàng về những dòng sản phẩm của Kỳ Lân Luxury có rất nhiều mẫu da có sẵn cho quý khách lựa chọn rất nhiều màu sắc nói chung là quý khách chi việc đến với showroom của Kỳ Lăng hoặc là qua online à, Kỳ Lăng sẽ đưa gửi gắm tất cả những sản phẩm của mình đến với tất cả các khách hàng à, không chỉ là dây thắt lưng không mà từ giày đôi giày Kỳ Lăng đang mang cũng vậy đôi giày Kỳ Lăng đang trưng bày tại showroom cũng vậy và những đôi dép rất dễ thương và kể cả dây thắt lưng kỳ lân đang uh, sử dụng và đặc biệt để hỗ trợ cho những cái da độc bản những da đặc biệt những da đẹp đến cao những da chất lượng như vậy thì kỳ lân à, đi kèm là những dòng nữ trang đỉnh cao của kỳ lân luxury tức là kỳ lân luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả những gì bằng vàng và kim cương thì đây là một một cái mặt đây là một cái mặt mà kỳ lân vừa chế tác hoàn thiện cho khách hàng và đây là một sản phẩm mà Kỳ lân mới giờ hoàn thiện chế tác bằng vàng và kim cương kèm với khung sườn ở ngoài là bằng bạc bên trong là vàng nguyên khối và đến kim cương thiên nhiên dây thắt lưng này thì là da cá sấu và đặc biệt ở cái dây này cũng như những cái dây mà Kỳ lân đã từng giới thiệu thì chúng ta có thể sử dụng hai mặt à, ở đây có hai con ốc để dặn ra và chúng ta chỉ việc lật cái dây lại là chúng ta có thể dùng được cái dây mặt ngoài này màu khác nói chung là hai cái màu này hai cái màu hai bên thì quý khách cứ yêu cầu cho khác màu cũng được hoặc khác chất liệu da cũng được hoặc là một màu da như là da cá sấu nhưng mà hai màu sắc hai con khác nhau con này xanh nhớt và con này là màu đà thì bây giờ à, cụ thể hơn thì à, Kỳ Lan cũng đang sử dụng đây Cái kỳ lân đang sử dụng là dây cá sấu Nguyên combo của kỳ lân Nguyên combo kỳ lân sử dụng là gồm có ví cầm tay nè Túi sách của kỳ lân đang sử dụng Và dây thắt lưng nè Đôi giày Rồi cái nón Hồi nãy là kỳ lân đang dùng cái mặt dây ở ngoài dây màu này Nhưng mà chiều nay kỳ lân thích màu này nữa thì kỳ lân sẽ tháo hai con ốc này ra Rồi kỳ lân sẽ lật mặt lại Là sẽ ra màu này chắc chắn rằng chúng ta sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì cái đầu này sẽ bị dư nó, nó dinh lên vậy rất khó chịu cái mặt còn đầu còn lại á, là ví dụ như nó có dinh về đi nữa dinh về đi thì chúng ta chỉ việc xỏ vào trong mà nên khi mà nó dinh ra như vậy mà xỏ ra ngoài là không có được nè rất là rất là khó chịu nè nhưng mà tất cả mặt dây của kỳ lanh thường thiết kế là xỏ vào trong nên nó sẽ giữ lại rất là đẹp cho nên chúng ta dùng hai mặt đặc điểm của cái mặt này là nó ngầu nên là kỳ lanh thiết kế hai con ốc cho nó là còn những mặt khác của kỳ lân thì không cần không cần luôn không cần ờ, mở ốc gì hết nó có một đầu sỏ và một đầu này thôi thì chúng ta chỉ việc là xỏ vào đây là xong còn thích thì lật cái chở cái mặt lại là xong chứ không cần phải dùng ốc luôn Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã ủng hộ Kỳ Lăng và Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và ủng hộ thêm nữa bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like, like, like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng nhé. Hoặc truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lăng Luxury mà để xem những sản phẩm uh, mới nhất, những sản phẩm đẹp nhất, những danh mục sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng Luxury.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.